Thế nên Dinh đến cửa Dinh ấy là thấy một ông mặc quần áo quân phục ngụy. Ừ, thế đến nơi cái là ông ấy chào rất là lịch sự. Thế là ông ấy xưng hô là tôi là chuẩn tướng Nguyễn Hiếu Hải, đại à, phụ tá cho đại tướng tổng thống Dương Minh. Hiện nay tổng thống vẫn còn, mời các ông lên làm việc. Thế là ba người chạy lên một tốc độ rất là nhanh thế thì nên đến chú nghỉ rồi nên đến tầng 2 đấy ở trong đấy nó gọi là tầng 1 lên đến tầng 2 ấy. thì trong cái nội các nó có lẽ rất là đông nó cỡ khoảng gần 60 hoặc là hơn hoặc dưới một chút gì đó. nó cứ nhốn nháp thế sau đó là tôi với anh Thận bảo ông Nguyễn Hồng Hạnh là ông cho người đưa ông này lên cắm cờ có nghĩa đưa anh Thận thì ông Nguyễn Hoại nói là thưa ông là chúng tôi mới tiếp quản được hơn 2 ngày không biết đường thang máy lên chỗ nào thì đúng mình công nhận cái chuyện đó là có thật bởi vì người ta cũng mãi mê cuộc chiến người ta phải bàn bạc các thứ để chống rồi giải quyết những vấn đề là hiệp thương đó. thế thì cũng là rất may trong lúc đó thì anh Nguyễn Hữu Thái bây giờ gọi thế thôi nhưng lúc đó không biết đâu có một anh thanh niên là nên ờ, tôi này mấy ông thận mấy ông nguyễn thu hạnh ba người đứng thì ông ấy bảo thưa ông à thưa các ông để tôi đưa ông này lên cắm cắm cờ tôi đã mừng bởi vì càng nhanh càng tốt ừ. cơ mà phải nói anh này là cũng là táo bạo đấy thế là anh này đưa lên đưa anh thận lên cắm cờ cơ mà anh này cũng là rất là may mà gặp đại tá Vũ Chiêm ừ. nó đưa ra tận nơi cái, cái cầu thang nhỏ nhỏ thang điện nhỏ nhỏ lên tầng thượng đấy và trên đường đi đấy thì là gặp anh Huỳnh Văn Tòng người Nam Bộ ừ. thì là cũng nghĩa ba người nên cắm cờ lúc mà anh thận nhá tận vắn tắt lúc anh thận là đang kéo lá cờ của ta lên bỏ lá cờ của ngụy xuống rồi anh ấy dẫm vào chân để cho nó khỏi bay rồi thì cái việc chúng tôi nhìn lên trên ấy nó, nó gần lắm phát hiện ra rất là rõ nét là anh ấy làm gì thì bộ đội ta là lúc ấy rồi dân ta là kéo vào sân dinh gọi là khuôn viên của dinh đã tương đối chật kín xe tăng rất nhiều bộ đội khác cũng rất nhiều tất cả ai có súng trường súng ngắn đều bắn lên thủy tiên bắn chào mừng chứ không phải không phải mục tiêu bắn cái gì cả lúc ấy không còn mục tiêu gì cả bắn lên như mưa trên trời các loại súng chỉ có trừ loại pháo thôi nhé pháo là không nổ súng đấy được nữa bởi vì không có đủ điều kiện để mà bắn pháo đấy nhưng còn 12 đi 7 này rồi là đại liên này súng trường này súng ngắn này bắn lên trời dâm gian không biết là bao nhiêu có nghĩa là coi thế từ những cái loạt đạn bắn chào mừng ấy dân thành phố sài gòn bắt đầu mới đổ ra đường kín mít thì đấy là anh thuận lên thế còn tôi ở ở lại làm cái nhiệm vụ là dồn toàn bộ nội các dương binh và quản lý cái nội các này thế thì vừa xong ấy thì là vừa dồn xong tất cả là là vào trong cái phòng khánh tiết đấy bởi vì mình cũng theo yêu cầu là của tôi bảo ông Nguyễn Hoạnh là đưa tất cả bảo mọi người vào trong phòng thì ông Nguyễn Hoạnh đấy phải phải nghe mình dăm dấp ừ. thì là có nghĩa là đưa vào sau đó thì là Ngô Sĩ Nguyên lên có nghĩa là làm cái nhiệm vụ canh gác có nghĩa là trong bất xuất ngoại bất nhập ừ có nghĩa là mình làm cái nhiệm vụ quản lý ừ. thế sau đó tôi hỏi ông Nguyễn Hạnh bảo tổng thống đâu lúc này tôi nói to thì ông Nguyễn Hữu Hạnh nói là thưa ông để tôi đưa tổng thống ra chào ông tổng thống nó không phải ngồi ở trong cái nội cái phòng khánh tiết đấy đâu cho nên là sau này nhiều người nên sau không biết thì cứ nói là tổng thống ở phòng khánh tiết nhưng mà không phải đấy nói không chuẩn chính ông tổng thống ông ngồi đằng sau phòng khánh thuyết sau đó là ông nguyễn hạnh đi vào cái phòng đấy sau đó là mời ông dương minh ra ra đến chỗ tôi thì ông hạnh bảo giới thiệu là thưa ông đây là tổng thống dương minh thì anh thệ cũng là vừa lên tôi nó phạm xuân thệ đấy ờ, ở quân đoàn 2 bộ binh ở trung đoàn 6 thì ông ấy nên ông ấy là chào ông Dương Văn Minh luôn báo cáo tổng thống tôi là đại úy phạm văn Thệ trung đoàn phó trung đoàn số 6 thì mình cũng mừng quá rồi bởi vì quân đoàn đã có người tiếp sức thì mình quá tốt thế tôi với anh thệ là hai anh em có nghĩa là cũng chỉ nói mấy câu xã giao mới là ông dương văn minh thôi bởi vì ông này ông hỏi là cái chính sách khoan hồng của mặt trận dân tộc giải phóng việt nam như thế nào ừ, ông hỏi thế thì tôi với anh thệ trả lời mấy câu cũng chỉ là vắn tắt rồi bởi vì mình cũng chưa giỏi về cái chuyện này cho nên mình trả lời nó ngắn gọn thôi thì đồng chí trung tá chính ủy Bùi Văn Tùng nữ đoàn xe tăng 23 và hai đồng chí trợ lý nữa lên thì ông Dương Minh trông thấy Bùi Tùng này là người to dạng nói miền Nam và chào đồng chí Tổng Dương Văn Minh. Thưa ông là chúng tôi đợi các ông vào để bàn giao chính quyền. Thì ông Tổng trả lời rất là nhanh. Các ông là người bài trận, không còn gì để bàn giao mà các ông phải đầu hàng vô điều kiện. Thì lúc này Dương Văn Minh là hơi cúi đầu xuống, cảm thấy nét mặt có một cái gì đó nó không được vui vẻ theo ý của ông ta thế sau đó là làm việc thì bảo đưa tổ chức đưa Dương Minh ra đài phát thanh để tuyên bố đầu hàng thì Dương Văn Minh là nói là thưa các ông là tôi đầu hàng tuyên bố đầu hàng tại dinh chứ không nếu ra ngoài thì cái phe thứ ba có nghĩa là nó sẽ ám sát hoặc sẽ bắn chúng tôi thì ông Tùng nói là hiện nay giải phóng thành phố Sài Gòn Sài Gòn đã hoàn toàn giải phóng bây giờ quân giải phóng đã làm chủ thành phố Sài Gòn chúng tôi đưa ông ra ngoài đó và chúng tôi sẽ đưa ông về dinh được an toàn thế thì Dương Minh cảm thấy nó nghe nó nhất trí thế còn để tuyên bố đầu hàng này thì ông Nguyễn Chí Trung là là bộ trưởng bộ thông tin cũng nói là kiểm tra các thứ bảo trong này máy trục trặc rồi không thể phát được thì là kết hợp hai ý đó là Dương Minh phải chấp nhận ra đài phát thanh để tuyên bố đầu hàng thế thì sau đó là đơn vị tổ chức là đưa Dương Minh từ tầng 2 xuống có nghĩa lúc đó là bộ đội của mình rất đông đưa anh đưa ông Dương Minh xuống thì trong đó anh Tùng và anh Phạm Xuân Thệ và anh em cán bộ nữ đoàn 23 và cán bộ trung đoàn 66 là có nghĩa là tổ chức lúc đấy là hai đơn vị là duy nhất là vào chất sau đó đưa ra Dương Minh là ra đến cổng bắt đầu xe chở từ ở gần ở cổng trong này là đưa ra đài phát thanh thì đấy là nhiệm vụ của chúng tôi là đến đó là hết và đưa ra rồi thì chúng tôi quay về xe làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Sau khi Bùi Tùng, tất nhiên là anh Thẹ là anh lên trước anh Tùng. Anh Thẹ là nữ à, à trung đoàn phó trung đoàn 66 bộ đội Đông Sơn ấy. là lên trước anh Tùng. Nhưng anh Tùng lại là chỉ huy của xe tăng, còn anh Thẹ là chỉ huy bộ binh. Thế anh Thẹ lên trước. Nhưng là một lúc sau anh Tùng lên thì bắt đầu mới tổ chức tổ chức nhé đưa Dương Văn Minh ra đài tiếng nói Sài Gòn để làm cái cái đầu hàng đấy là các anh cũng đã được nghe nhiều đấy thì lúc đấy là tôi quan sát được như thế là Dương Văn Minh người to béo đéo ờ, đeo cái cái cái cái cái, cái kính đen à, à cái, cái, cái kính trắng người đen nó đi nó lại quay như là như bộ đội mình ấy. thế tôi mới tôi mới ngồi ở xe tôi bảo thủ trưởng ơi thủ trưởng tức là ý nói tôi nói với ông tùng ấy là chính ủy nữ đoàn xe tăng hai ba là thủ trưởng bắt nó cúi đầu chứ đi như người chiến thắng đấy kia là không được thế thì ông tùng cái giọng của ông người đà nẵng người miền nam ông bảo cái việc này các cậu cứ để tớ cái cậu này các cậu ý là có nghĩa để chỉ huy chứ còn các ông các đồng chí không phải lo thế mà sau này có những người là nói là ông Tùng không có mặt ở dinh độc lập thì là những người ấy nói như thế nào cho nên những cái gì nó diễn ra trước mắt chúng tôi những cái ký ức về chúng tôi không bao giờ quên được chúng tôi còn phát biểu ra là thủ trưởng ấy bắt nó cúi đầu xuống ông tùng bố cái này cái, cái việc này của tớ các cậu coi không không không phải nghĩ đưa cô nhã dương văn minh ra ngồi cái xe đầu ông ờ, Tùng đi cái xe thứ hai mà lại bảo là ông Tùng không có mặt ở đài tiếng nói Việt à, ờ, đài gì quê Sài Gòn mãi về sau như thế nào quay mới đến những cái việc ấy quá quá nói sai chứ chưa là dùng cái từ là quá nói láo Đấy. cho nên là thời cơ đến là người ta làm thời cơ nào được trả lời phỏng vấn là người ta nói người ta không nghĩ về cái trách nhiệm của người ta trong cái lời nói cho nên chúng tôi là chúng tôi là những người được mắt thấy tai nghe được chứng kiến giờ phút lịch sử ấy phải kể thật hết thật đúng lấy danh dự là một người chiến sĩ thế cơ mà phải nói bây giờ nói cuộc đời của chúng tôi ấy, cũng rất là vinh dự được chứng kiến cái sự đầu hàng của Dương Văn Minh và chúng tôi đánh vào cái nơi hang ổ cuối cùng của kẻ thù mà dân tộc mình luôn luôn căm phẫn. Ừ. Và chúng tôi, đơn vị chúng tôi cắm được lá cờ là càng nhanh càng tốt, đỡ đổ sương máu đồng đội rồi đồng bào, đồng chí của chúng ta. Đấy là một cái việc làm rất là có ý nghĩa và rất là nhân văn. Thế và cái xe tăng 390 của chúng tôi ấy, là húc đổ cổng chính nó nó biểu tượng húc đổ cả một cái chế độ chứ không phải đơn giản đâu ừ. mà nhiều người và các nước người ta cũng ca ngợi mình nó như thế ừ, húc đổ cả một chế độ chứ không phải húc một cái cổng sắt nó bình thường có húc cổng sắt đấy mới vào anh cứ bắt người ta bắt nội các đầu hàng cho nên là khi mà chúng tôi làm xong nhiệm vụ ở trong dinh ấy, là anh em tôi vui lắm phấn khởi lắm mình không nghĩ gì mình giải phóng sao là nhanh thế thế và anh em tôi vui quá sung sướng ôm nhau nên là chúng tập không khóc cơ mà nước mắt anh nào chảy ra bởi vì sung sướng hạnh phúc quá mình hiện nay đất nước từ nay đã sạch bóng quân thù có nghĩa là theo đúng tinh thần của bác Đánh cho Mỹ Cút, đánh cho Ngụy Nhào Mình đã đánh được Ngụy Nhào sung sướng lắm Bởi vì tâm trạng lúc đó là tả nó không thể hết được Thế thì anh em chúng tôi chỉ biết làm là Gặp nhau rồi Ôm hôn nhau Sướng quá Chỉ dãy lên Thủ trưởng ơi Thế rồi là mày ơi Giải phóng rồi Chỉ, chỉ biết nói câu ấy thì chả biết nói câu gì Đấy. thế cơ mà như thế là cái trong cái bối cảnh ấy con người ta nó vừa phấn chấn nó vừa cảm động vừa xúc động mình lúc này đã coi như đã hoàn thành nhiệm vụ và tóm lại là hãn còn sống Đấy. mới ôm hôn nhau như thế cho nên người ta mới dùng cái từ là nước mắt dành cho những ngày gặp mặt nữa ở chỗ ấy. xúc động lắm cứ tự nhiên là nước mắt cứ <laughs> trào ra ai bắt khóc đâu mà cứ khóc <laughs> cái thời khắc đó đối với chúng tôi không bao giờ quên có nghĩa là suốt đời đến lúc mà dám mắt thì mới thôi chứ còn mở mắt này vẫn là nhớ cái thời khắc lịch sử ấy năm lúc năm đêm tôi nằm tôi cảm thấy mình có khi là tự cười tự nghĩ mà mình là được bác hồ hay là được các vị lãnh tụ ủng hộ cho mình à, để mình hoàn thành nhiệm vụ à, năm lúc nghĩ đêm nằm nghĩ cũng buồn cười cũng tự nhiên mình là hoàn thành mình có nghĩ bao giờ mình bảo không bao giờ mình nghĩ mình sẽ vào dinh độc lập không bao giờ nghĩ là mình đơn vị mình cắm cờ không bao giờ nghĩ là mình đơn vị mình là bắt nội các cơ mà tự nhiên cái thời khắc lịch sử nó đưa mình đến đó dẫn mình đến chỗ đó cho nên là mình hoàn thành nhiệm vụ à. thế thôi chứ chẳng ai biết là chẳng ai bảo tôi lần này tôi phải quyết tâm vào Thế có những người, có những đơn vị giao nhiệm vụ hạ quyết tâm mà mầm ấy, cơ mà không vào được. Ví dụ như quân đoàn 4 chẳng Bây giờ bộ chiến dịch giao cho quân đoàn 4 cắm cờ bởi vì quân đoàn 4 là người miền nhiều để tạo cái bề dày thành tích truyền thống cho quân đoàn 4. Ừ. Chứ quân đoàn 2 chưa phải là giao, bộ chiến dịch chưa giao đâu, không giao. Thế sau đó đồng chí Nguyễn Hiệu An, tư lệnh quân đoàn 2 đề nghị lúc đó ông Lê Trọng Tấn hay ông nào đấy mới này ông ờ, gì đấy đại loại bộ như gì bảo bây giờ chúng ông ờ, Nguyễn Hữu An ông tư lệnh quân đoàn đã bảo chúng tôi vào trước có được cắm cờ không thì là ông này trả lời nên nói là đơn vị nào vào trước là đơn vị phải trách nhiệm cắm cờ được chứng kiến giờ phút hào hùng của dân tộc chứ mình gọi là chứng kiến đấy chứ mình làm lên thì bao nhiêu người ta là người ta ngã xuống từ bao nhiêu coi như trận chiến đấu khác mình được vinh dự đến đấy được chứng kiến thì mình phải nói đúng thế còn tại sao mà có nghĩa là coi bảo tông ở đi mà mình tông ngay có những người chưa chắc là tông ngay bởi vì cái khí thế cái lòng quyết tâm của mình mong đợi đến như thế nào rồi thì các đồng chí anh em bạn bè và nhân dân đều biết mong giờ phút đấy quá thế là coi 21 năm nhân dân chúng tôi đi bộ đội mới được có mấy năm ăn thôi nhưng là nhân dân ta mong cái ngày ấy là 21 năm đến Mỹ rồi 9 năm trăm là 30 năm có nghĩa là quay chiến đấu gian khổ đến mức độ là mình được chứng kiến giờ phút ấy mà có nghĩa là quay có những người quay bảo là ừ, các ông gặp may có những người phát biểu với chúng tôi chúng tôi không chấp đúng là may thật nhưng là lịch sử ưu ái dành cho chúng tôi giờ phút ấy chứ chúng tôi cũng không bảo là tranh với ông kia để tôi vào trước tại sao xe 843 vào đầu đến đầu tiên thì không vào đi có những cái người ta đặt câu hỏi rất to nhưng anh em tôi không bao giờ nói câu ấy bởi đồng đội ta là trên hết đồng đội ta cũng là ta thôi Đấy. ai vào trước ai vào sau không quan trọng lúc là vào mình phải vào chứ còn nếu mình không vào thì người khác người ta sẽ vào bởi vì đằng sau mình là còn bao nhiêu xe bao nhiêu người mình chỉ trần trừ trong giây lát người khác ta sẽ vào thì tôi chỉ nói một câu là mình không vào thì người ta khác người ta sẽ vào thế mà có rất may là khi ngô sĩ nguyên xuống rời khỏi xe tăng 390 thì có một cậu ở trong dinh ấy, ở sân dinh nó bảo tôi không cắt cầu dao xe không cháy rồi đấy cái này nó một cái rất là hay ở chỗ này mà bây giờ tìm người đó hỏi người đó không ai bị. trong bối cảnh nào đấy mình cũng đừng cho là người ta thế này đừng có trách móc người nọ người kia trong mỗi lúc mỗi khoảnh khắc mỗi giây phút đều có suy nghĩ của mỗi người đều cái quyết tâm của từng người chứ không phải ai giống ai đấy thì nói như thế để các anh các đồng chí là hết sức thông cảm nhân dân hết sức thông cảm như thế mình đừng có chê trách người ta cũng người ta là chỉ là người ta không chọn đúng thời cơ hoặc người ta không dám đối diện thế thôi nói đơn giản như thế bởi vì mình có thế nào mình nói thế mấy hai đây nói cũng là mục đích giáo dục cho thế hệ trẻ cái đó cũng là cái cái cái, cái nòng cốt cũng là rất là tốt cho nên là không giấu giếm cái gì và cuộc đời chúng tôi người lính cũng không có thắc mắc cái gì không đòi hỏi cái gì Hiện nay ví dụ như xe tăng trên 390 quên 20 năm mà nhờ cái nhà báo Pháp người ta làm ra sự thật của lịch sử. Chúng tôi cũng không đòi hỏi mà chúng tôi cũng không ý kiến đòi cái nọ đòi cái kia. Nếu như anh đòi càng đòi bao nhiêu thì rõ ràng hạ thấp mình bấy nhiêu. Người ta không trọng mình. Thế còn người ta tự nguyện cho mình nó lại khác. Đúng không? Người ta giúp mình nó lại khác. Đúng không? chứ còn không nên đòi chế độ nọ đòi chế độ kia cái đó chúng tôi anh em tôi không có cái chuyện đó thế 20 năm sau thì nhà báo François de Monte người Pháp ấy, là phóng viên chiến tranh người ta chụp được cái bức ảnh là xe tôi vào đầu người ta mới chứng minh về nhà tôi về nhà anh Toàn về nhà anh Phượng chứng minh là rồi là phóng vấn rồi là làm họp báo rồi cả bộ đội quân đoàn 2 cả có nghĩa bộ đội xe tăng thiết giáp là hội thảo xem anh nào nói đúng anh nào nói sai chứ lúc ấy người ta cũng chưa công nhận bởi vì trong chiến đấu có những lúc là lộn xộn chứ không phải là coi nghĩa là coi bây giờ tập trung hành quân đi vào kia đâu hoặc là đi họp đâu đánh nhau nó có thể có sự nhầm lẫn thế và nãy tôi nói rồi có những cái tranh công cũng có và sau đòi lên trước cũng có nhưng là cái việc ấy chúng tôi không chấp bởi vì tôi một năm sau là chúng tôi ra quân ra quân là về với đồng ruộng về với người dân thường chẳng biết là bộ đội các ông ấy làm gì rồi ai là có nghĩa là có được gì được được phong tặng nọ kia về về là về Đấy. cho nên là nói như thế để các vị là biết là chúng tôi không phải là vào đấy để mà tranh thủ vào để mà lấy công không phải tranh thủ vào để giải phóng miền Nam càng sớm càng tốt nhân dân mình đỡ đổ máu đấy. tôi kể rồi lúc mà chúng tôi ở dinh độc lập đi ra bảo vệ cảng Sài Gòn lúc ấy là sau khoảng hơn một tiếng là chúng tôi phải phải ra ngay bởi vì lúc ấy ở cảng Sài Gòn là đang hỗn loạn với hôi của dân Sài Gòn biết là giải phóng rồi hôi của vào cảng hôi của thế chúng tôi phải ra bảo vệ cảng ngay thế mà đi ra từ dinh độc lập ra cảng Sài Gòn chỉ có mấy cây số mà đi rất chậm không đi được bởi vì dân người ta người ta kéo ra đường người ta chúc mừng bộ đội cản đường đông lắm thế là ra đến đấy là chúng tôi giữ được coi tài sản của của của đảng và nhà nước của quân đội nó như thế nói như thế không phải vì một cái nọ cái kia anh làm được một tí anh kể công đâu không phải đâu chúng tôi đang phấn đấu làm sao để cho chính ủy bùi tùng của chúng tôi người có học thức có văn hóa có chỉ huy có có trí tuệ mới thảo ra được cái lời đầu hàng cho dương văn Vinh thế nhưng đến bây giờ ông vẫn không được phong tặng anh hùng mà chúng tôi có đơn của kiếp xe tăng 390 của đại đội 4 anh hùng gửi lên chính phủ mà chính phủ cũng đã họp với ban thi đua khen thưởng trung ương chỉ đạo vấn đề này nhưng là cứ bỏ qua bỏ dần dần cho nên chúng tôi rất muốn phấn đấu để đề nghị cho cụ được đảng nhà nước công nhận thành tích của cụ xứng đáng được phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà ông Tùng về hưu rồi không ai ta đếm xỉa đến. Bởi vì là cái lời nói hiện nay là rất là phải tranh luận đến cái chuyện là ông Thệ bảo là ông Thệ thảo lời đầu hàng cho Dư Văn Minh đọc. Nhưng cái bút tích mà để vào lịch sử thì lại của ông Bùi Tùng. Đấy, cho nên chúng tôi không thể chấp nhận được. Là người trong cuộc chúng tôi không thể chấp nhận được những cái sai. Đấy, cho nên chúng tôi đề nghị chúng tôi phải làm đơn nó ở cái chia sẻ là chia sẻ với chỗ ấy